các bác cũng đã thấy được cái độ hiệu quả của nó rồi đúng không ạ riêng với cái bộ hột tài xỉu 2020 này các bác có thể lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của mình các bác có thể lên tài xuống xỉu ngoài ra thì bộ hột đi rất là đều và tỷ lệ lên bảo rất là cao đúng không ạ về tăng tích của bộ hột thì em cũng không cần phải nói nhiều nữa em khẳng định ăn thua bao trẻ hột cho các bác cũng không có gì hết các bác nào muốn được tư vấn thì các bác cứ liên hệ với em số điện thoại em ở trên màn hình hoặc lên cơ sở em Em là Sơn Tài Xỉu và cơ sở em ở Bến Xe miền Tây. Và ngoài những cái hột như là hột 2020 lắc theo ý muốn ra thì bên em còn rất nhiều những cái loại hột khác dành cho các bác tay cái đi chơi tại các đấu trường. Ví dụ như hột mắt hí, hột cây này, hột tam sắc này, à, hột à, bộ hột trong này. Đây, bộ hột trong này thì độc quyền của bên cơ sở em rồi này. Đó. Bộ hột tam sắc thì cũng không có cơ sở nào có bộ hột tam sắc nha các bác nha sở dĩ em làm tam sắc bởi vì để em phân biệt cho các bác nhiều các bác cứ thắc mắc là có phải bo từ 14 ly xuống hay không em làm tam sắc để em phân biệt được cho các bác rằng là bộ hột em hoàn toàn làm chứ không phải em ờ, bo từ 14 ly xuống 13 ly để thành mắt hí các bác nhá và về cái bộ hột tài xỉu 2020 này thì hôm nay em sẽ à, giới thiệu cho các bác và muốn lắc thử cho các bác một vài chén để thấy được độ hiệu quả của nó đây đầu tiên là em vừa nói đấy ạ bộ hột thì đi đều đúng không ạ tỷ lệ lên bảo thì rất là cao nên là em sẽ lắc thử cho các bác bộ hột này đi đều này xỉu này tài này xỉu này tài này xỉu này đúng không ạ Bây giờ em đã lắc đi đều chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu cho các bác rồi Bây giờ em sẽ lắc giữ cho các bác Bây giờ nó đang ở xỉu đúng không ạ Em sẽ giữ xỉu cho các bác luôn này Chén này em hơi lỡ tay Hơi lỡ tay để nó lên bão lên tài Nhưng nó lại ra bão đúng không ạ Thì thôi nếu mà đã lỡ tay lên tài ra bão này rồi thì em giữ tài luôn này một tài này hai tài này ba tài này bốn tài này năm tài này đó chén này xuống xỉu rồi giữ được năm chén tài chén này xuống xỉu giữ xỉu nó cũng giống như giữ tài thôi ạ bởi vì là thời lượng video thì nó cũng có hạn thôi vậy nên bác nào mà khi mà các bác muốn lắc